dở như thật thì làm sao mà vua được phải không quý vị cho nên là đất nước chúng ta chắc là hết nhân tài rồi cho nên chỉ còn có ca sĩ một số ca sĩ cố định không thể ờ, bất di bất dịch được cho nên chúng ta phải đầm cổ vũ và hết lòng coi như là tung hô nha quý vị để cho họ có tinh thần ca hát và tôi chưa có một lời lẽ nào xúc phạm đến uh, nghệ sĩ sau khi bộ công an đã ra một cái thông báo rằng là nghệ sĩ không có dấu hiệu uh, vi phạm pháp luật và quý vị thấy rằng hôm qua đó thì uh, một số uh, nhân viên bảo vệ phòng trà mà đánh coi như là khán giả xịt máu mũi máu, uh, xịt, uh, máu miệng như vậy á thì hỏi quý vị rằng á có ai còn tin tưởng cái gì nữa không hôm nay tôi muốn nói cho cả cộng đồng mạng trong và ngoài nước biết được cái cái phòng trà đồng dao này và cái hành xử của đàm vĩnh hưng đối với khán giả như thế nào một mình lôi cả giang hồ vào để sẵn sàng đánh khán giả và sẵn sàng túm cổ dục người ta ra ngoài mặc dù người ta không hề manh động tay chân quý vị nghĩ sao phải chi khán giả vào đó mà đánh nhau gây sự thì có thể rằng là vì an ninh trật tự ở đó có thể là lôi người đó ra ngoài vì họ đánh nhau đằng này họ chỉ la lên là cô hằng mãi đỉnh vậy mà bị túm cổ đánh tại chỗ vậy thì quý vị nghĩ rằng là cái nơi này là phòng trà để phục vụ khán giả và đàm vĩnh hưng nó đã sắp xếp như thế nào mà người ta đi xem hát thằng thu cô hằng ngoại tính à, người qua nhà ẩm tiếp tới nhà ẩm coi như là giang hồ cũng đi theo nó và kể cả bảo vệ sẵn sàng manh động đánh khán giả vậy thì quý vị thấy có đau lòng không quý vị có đụng thì mới có chạm mới thấy được cái bộ mặt thật của cái sự đời nó ra làm sao vừa tốn tiền vừa bị đánh vừa bà hết kêu sao kê giờ bà kêu uh, kêu bạo lộn quá bà ờ, bị sỉ nhục vậy thì quý vị thấy là như thế nào về cái câu chuyện đêm qua quý vị quý vị thấy như thế nào và ai đã bảo kê cho nó đến nỗi mà nó không còn biết sợ biết tôn trọng khán giả là gì một triệu mấy đồng của người ta bỏ ra để mà được chửi được đánh được ẩm đục ra bên ngoài hết sức hả bây giờ chúng ta đang nói về cái lý trước đi cái tình cái lý trước đi đừng nói về đạo lý hoàn toàn nó không cho chúng ta bất cứ một thứ gì ngoài một cái sự phỉ nhổ vô mặt chúng ta là những khán giả con ngu hàng ngục có đúng không quý vị Tôi nói với quý vị với trái tim trướng máu và sự tuôn trào cảm xúc của tôi vào ngày mùng 2 Tết Tôi không bao giờ đội trời chung với những kẻ dông ơn bạc nghĩa với nhân dân Vì tôi là một người nặng lòng với nhân dân Nặng lòng với người nghèo và nặng lòng với đất nước này Cho nên tôi dạy cho quý vị thấy rằng đạo đức tư cách của nó Có xứng đáng là người của công chúng nữa không đất nước Bà Tào Lao á ta đang cài như vậy rồi bà nói gì vậy trời của chúng ta không còn nhân tài nữa hay sao mà để cho những con người này đi lên hát ca rồi quay ngược lại chửi khán giả tất cả đều là ngu là mục và sẵn sàng chửi khán giả là chó và sẵn sàng cho người đánh khán giả như vậy thì có phải là nó đã dông tình bạc nghĩa với đất nước chúng ta và kể cả chúng ta đã cống hiến cho nó suốt bao nhiêu năm qua để nó cao ngày hôm nay ăn trắng mặt trơn ngồi trên đầu chúng ta và quay lại chửi chúng ta không còn cái nỗi đau nào nữa không còn cái sự u mê nào không hỡi những cái con lương mà đi cổ vũ cho những cái thành phần coi như là dông ơn mặt nghĩa không quý vị có phải vừa tốn tiền cho nó làm già mà vừa bị nó chửi con ngu thằng một đồ chó không quý vị vậy thì đất nước này hết nhân tài rồi sao có đúng không quý vị quá là đau lòng phải nói là đau lòng không thể tưởng tượng được cho nên tôi chia sẻ với quý vị tất cả những gì tôi làm tôi nói đều minh bạch trước đó rượu được với lại bia lên cơn quý vị muốn uống món nào quý vị hãy cùng em nâng ly nha bây giờ chúng ta bắt đầu à, à, bước vào sự kiện nha quý vị sự kiện kiện nha bữa đây là không sai không về nha quý vị đó ừ. bữa đây em nhất định là em lại với quý vị bữa nha em không lại em không phải là bà nguyễn phương hằng nhưng mà đầu năm đầu tháng ai mà chê ba em coi như là công kích em á là em không diễn cho cái gì coi nữa đâu nha miễn phí rồi mà còn chê ba em nữa là em giận đó nha đó có người nói tôi khoái Diễm My không bữa nay bạn khoái uh, ca sĩ U Sầu uh, ca sĩ uh, Lý Bạc Sầu uh, Vi quán một tí nữa con Vi quán với Đàm Vĩnh Việt hát bài gớt nước mắt như cái gì đó rồi uh, một hồi nữa Đàm Tương Cước hát bài uh, rót hoa những chiếc chu cai này cứ rót hoài mà vẫn còn cai hoài như cái gì nhớ nha quý vị vô đi tụi con ơi ca sĩ ơi vô nè bữa nay á em muốn có chai rượu hai lít à <laughs> nè à, nhà diêu anh bưng chai rượu lên cho mọi người coi em tô một mình em hết nửa lít cũng được nha quý vị diêu anh đưa chai rượu đây chị bữa nay em quất hết cây rượu này là mấy đứa đám của em là coi như là bữa nay là là, là coi như là mà cố luôn nha quý vị mà phải nói một câu á rằng là cụ được với lại um, lên cơn là quý vị không thể nào trách tụi em lên cơn được nha đó đó em bao cho quý vị coi nè em muốn chạy này là em đừng chết sao chị sao chị di quá chị nó bậy nè sao chị em mới chị rồi vô nè bữa nay em nhậu thiền nha quý vị bữa nay mùng 2 tết quý vị nào và đang có mồi á à, đang có mồi đang nhậu gì đó đi ra đây là ca sĩ Duy Quánh nó đứng sau lưng em nè quý vị đó đó, à, bây giờ bắt đầu mình bắt đầu ờ, xuống đèn đi y như là mình đang trong phòng trà đi ha ok tắt cái đèn này luôn này nhi đèn nó lờ mờ đốt đến lên nha tụi bay đó phòng trà nó phải lờ mờ mấy cái đường mò đó phải mò mờ mới mò được nha quý vị mà nói chuyện à, đốt miếng ly tụi bay à, nói chuyện quá thật ừ, nói quý vị đó à, quý vị nào đang xem youtube cũng vui mà đang xem uh,